Sao tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish Bây giờ mình đến à, gần trung tâm thương mại Takashimaya nè Đây là số 62 con thác hiệp là gần trung tâm thương mại Takashimaya Tại sao mình đến ở đây? bởi vì là đây có một món ăn đặc biệt nè Cứ thiếu Mỹ Tho nè Chuyện này được giới thiệu trên mạng Là top 21 cứ thiếu ngon ở thành phố Hồ Chí Minh này nên chắc chắn ngon này nên là ăn thử nha đi thôi nha yeah, dạ, bye bye ờ ngồi nha chưa rồi con to là kiểu oh. là bây giờ đập vào chung cư này nha Ở không khí là mình thấm nha đẹp hơi hơi là cũ nhưng mà cái này là đẹp truyền thống là chung cư này là được xây dựng bao lâu rồi nhá? không biết tiền này là có từ năm 1946 đến bây giờ Là quá con này bưng trong giùm con cả không hỏi đi tới rồi và có vẻ rất ngon nè và làm được cái mình thấy phụ tiểu như thế này và phụ tiểu này là của Mỹ tho là mà mình chưa bao giờ đi Mỹ tho nên không biết Mỹ tho là ở đâu mình mình Tây mình Tây dạ, nhưng mà không biết như thế nào cái này là có một điểm đặc biệt nước sốt cắt dừa không phải là nước bình thường có thể là cơm có một bột cắt curry nên hơi hơi cứng nhẹ là tôm là heo thịt heo và oh, mình đã gọi là hủ tiếu mì tho kho là là không có hết là cái đó phải chọn nhiều quá không thể chia nè nè càng đổ nước này nữa. biển nhiều đồ là dạ. hương vị biển này ngon ngon lắm à, cái gì đó đợi ơi cá dừa cá dừa không thích không cà chua tại vì là vị chua à, rất nhiều nhưng mà nước súp cà chua này là không có chua mà chút chút thôi à, có hơi bị ngọt nhé và tạo đổ là đổ nước này nem rất rất ngon và hợp nhau nước dùng này là thịt heo nên ngon tại vì là của mình có mì ramen nước dùng thịt heo nem nhỏ quê hương à, mẹ ơi hủ tiếu mỹ tho là ngon nè hãy ăn thử nha à, sao à, hiểu rồi hiện nay là không vào việt nam hả không vào được việt nam hả không sao đi cắt đi đi đồng hồ thương hiệu này có một điểm đặc biệt là không phải bình thường sôi hủ thiếu là một điểm khác đó là sôi hủ thiếu này là hơi hơi dai à nghe nói là theo Google là này là à, bốn trăm một điểm nè nhưng mà theo Hoa Dương là bốn trăm sáu điểm và và kỹ này nè là cũng ok đúng không nha ngon và rất nhiều ngày cái này là hơi hơi hơi hơi đậm mẹ nhé nhưng là không sao về nước sốt cà chua này là hơi bị ngọt nhiều nước rồi nữa cho nên là giống như là tôi thiếu nước như là <laughs> cái nào ngon rồi ừ. ghế này và tôm này đồ món ăn này là tươi ấy tại vì là có nhiều khách hàng nha đồ món ăn đồ là tại đó nhiều nhiều nhiều nha rất ngon và tươi và rồi là mọi người hãy chén ra nhé là mọi người thấy ngon và mọi người ơi Vâng, hãy xem chương trình này nhé à, Nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nhé Như thế là các dịch nhất đều review Bye bye Bye bye bye Bye bye bye bye bye bye bye